Xin chào các bạn đang đón xem video của Lên Đô Thị Đối với người Việt Nam thì thủ đô Seoul của Hàn Quốc có lẽ đã không còn xa lạ qua những bộ phim Hàn mà chúng ta đã xem. Văn hóa Hàn Quốc đã ảnh hưởng không nhỏ đến giới trẻ Việt Nam. Điều đó cho thấy sự quảng bá văn hóa quá giỏi của Hàn Quốc qua các bộ phim. Nhưng hôm nay chúng ta sẽ không bàn đến vấn đề đó, mà chúng ta sẽ đến thăm một vùng đất rất mới mẻ khác của Hàn Quốc, được dự tính là sẽ thay thế Seoul để trở thành thủ đô mới của đất nước này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 Hàn Quốc đã có đề xuất về việc chuyển các cơ quan chính phủ từ Seoul về Sejong. Trong chiến dịch tranh cử, ứng cử viên bảo thủ Jun Suk Jeong khi đang tranh cử đã cam kết sẽ thúc đẩy kế hoạch di rời thủ đô này. Chính phủ mới của ông dự kiến sẽ theo dõi một kế hoạch đầu tư mạnh mẽ vào cơ sở hạ tầng văn hóa, giáo dục và y tế mới ở Sejong, nằm cách thủ đô Seoul 125 km về phía nam các công việc xây dựng trên địa điểm có thể trở thành thủ đô mới của Hàn Quốc bắt đầu vào năm 2007. Sejong được cấp tư cách thành phố tự quản đặc biệt vào năm 2012. Ông Jun đã cam kết sẽ chuyển các cơ quan hành chính của Quốc hội Hàn Quốc đến thành phố mới, hỗ trợ thành lập các đặc khu kinh tế ở những khu vực xung quanh để thu hút đầu tư nước ngoài, bên cạnh đó tạo ra các viện nghiên cứu và công nghệ hiện đại để thu hút các nhà khoa học hàng đầu. Ông cũng dự tính tạo các cơ hội cho giới kinh doanh và truyền thông, cũng như tạo ra văn phòng tổng thống thứ hai, hoạt động song song với chính quyền hiện tại trước khi xế giống hoàn toàn trở thành nơi nắm giữ chính phủ trong tương lai. Vậy tại sao phải rời thủ đô Seoul? Và tại sao lại là xế giống? Nhằm giảm bớt sự quá tải về dân số tại thủ đô Seoul, và thúc đẩy phát triển cân bằng trên cả nước. Hàn Quốc đã thực hiện dự án đầy tham vọng nhằm xây dựng trung tâm hành chính mới. Vùng đô thị Seoul ở phía Tây Bắc chiếm một nửa dân số của Hàn Quốc và một nửa các doanh nghiệp nước này đóng tại đây. Sự quá tải tại vùng Seoul trở thành một bài toán nan giải với Hàn Quốc và các chính trị gia nước này đã cố gắng thúc đẩy phát triển tại các khu vực xa hơn về phía Nam. Hàn Quốc đã tìm ra một giải pháp để giảm gánh nặng cho Seoul bằng cách phát triển một trung tâm hành chính mới. Thành phố Sejong nằm cách thủ đô Seoul 120 km về phía nam, giờ đây được gọi là trung tâm hành chính mới của nền kinh tế lớn thứ tư châu Á. Người Hàn Quốc đặt cho Sejong biệt danh là thành phố hạnh phúc với mong muốn xây dựng một thành phố đáng sống đúng nghĩa. Sejong được khởi động từ năm 2003 sau khi cựu Tổng thống Rumohin lên nắm quyền. Ông Rumohin muốn rời đô từ Seoul tới một thành phố hành chính đa năng mới ở miền trung đất nước. Mục đích của việc này là nhằm giảm sự tập trung quyền lực tại Seoul, giảm tình trạng quá tải tại thủ đô, trong khi tạo động lực thúc đẩy phát triển tại các khu vực khác của đất nước. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng Sở dĩ Hàn Quốc muốn chuyển thủ đô khỏi Seoul là bởi nơi này quá gần với Triều Tiên, trong trường hợp xảy ra chiến tranh sẽ không còn được an toàn. Theo đó, các vùng ngoại ô phía Bắc Seoul chỉ cách khu phi quân sự ngăn cách Triều Tiên với Hàn Quốc 30 km. Từ lâu đã có mối lo ngại về việc một cuộc tấn công bất ngờ qua biên giới có thể cho phép quân đội Triều Tiên nhanh chóng tiếp cận thành phố. Seoul cũng nằm trong tầm bắn của Triều Tiên, và việc rời thủ đô về phía Nam được cho là sẽ giúp bảo vệ nó tốt hơn khi có thêm một loạt các rào cản tự nhiên, bao gồm có sông và các dãy núi. Ý tưởng của kế hoạch di rời thủ đô này là các cơ quan chính phủ sẽ được di chuyển dần đến thủ đô mới từ năm 2007 đến năm 2030, một nỗ lực ước tính trị giá ít nhất là 40 tỷ đô la Mỹ. Lúc này, bao phủ khu đất được lựa chọn quy hoạch trở thành trung tâm của nền kinh tế lớn thứ 12 trên thế giới, hầu hết là những cánh đồng lúa. Ủy ban phụ trách đánh giá kế hoạch rời đô dường như muốn xây lại thủ đô từ đầu, để tránh những sai sót trong quy hoạch đô thị ở Seoul. Ở thành phố lý tưởng này, sẽ có những ngôi nhà phố và những căn hộ thấp tầng, thay vì những ngôi nhà cao tầng bằng bê tông che khuất ánh nắng như ở thủ đô hiện tại để khoảng 500.000 cư dân dự kiến không cảm thấy cần phải đến Seoul vào cuối tuần. Các nhà quy hoạch cũng muốn xây dựng bảo tàng, nhà hát và công viên. Sejong được đặt theo tên của vua Sejong, một trong những vị vua nổi tiếng nhất trong lịch sử Hàn Quốc và là người sáng tạo hệ thống ký tự chữ Hàn. Tuy nhiên, kế hoạch rời đô đã gặp cản trở khi bị tòa án hiến pháp bác bỏ vào năm 2004 Sejong sau đó được phát triển thành thành phố hành chính đặc biệt, thay vì một thủ đô mới, còn Seoul vẫn là thủ đô của Hàn Quốc. Sejong, với diện tích bằng 3 phần tư Seoul, chính thức được khai trương vào tháng 7 năm 2012 và được gọi với biệt danh thành phố hạnh phúc. Hàn Quốc muốn xây dựng Sejong thành một thành phố thông minh và là biểu tượng mới cho một Hàn Quốc hiện đại, năng động. sau 6 năm khai trương, tức là tính đến năm 2018, 60% các văn phòng hành chính của Hàn Quốc đã được di rời về Sejong. Tổng cộng 39 cơ quan chính phủ trung ương đã chuyển từ Seoul tới Sejong, trong đó có Văn phòng Thủ tướng, Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng, Bộ Tài chính và Chiến lược, Bộ Xây dựng, Bộ Giáo dục, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Nông nghiệp khoản ngân sách 160,8 nghìn tỷ won, tức là khoảng 144 tỷ đô la Mỹ, đã được dự trù để phục vụ cho việc xây dựng thành phố, vốn được tiến hành theo 3 giai đoạn và dự kiến hoàn thành vào năm 2030. Hàn Quốc đang cân nhắc kế hoạch chuyển các tòa nhà công còn lại, trong đó có phủ tổng thống, quốc hội, từ Seoul tới Sejong, để đưa thành phố này trở thành thủ đô hành chính và trái tim mới của Hàn Quốc – Sài Gòn sẽ là một ví dụ tiêu biểu trên thế giới, bởi nhiều thành phố thủ đô của các nước đã bị quá tải. Thị trưởng Sài Gòn Nichun Hee cho biết trong cuộc gặp với đoàn 70 nhà báo các nước tham dự hội nghị các nhà báo tại Hàn Quốc hồi đầu tháng 3 năm 2018. Theo ông, Sejong tọa lạc ở vị trí thuận tiện vì chỉ mất 2 giờ để tới Sejong từ các thành phố lớn khác tại Hàn Quốc khi dự án xây dựng thành phố hoàn thành. Từ thủ đô Seoul, chỉ mất 40 phút đi tàu để tới Sài Rồng. Việc đi lại thuận lợi là một trong những chìa khóa để kết nối dễ dàng Sài Rồng với phần còn lại của đất nước. Tính đến năm 2018, việc xây dựng thành phố đã hoàn tất một nửa. Thị trưởng Lý tin tưởng rằng Sài Rồng sẽ trở thành một thành phố khác sau 5 đến 10 năm nữa – khi dự án hoàn thành với các cơ sở vật chất hiện tại, đẳng cấp thế giới. Giới Hàn Quốc cũng cam kết phát triển xây giống trở thành thành phố xanh, thân thiện với môi trường. Xây dựng thành phố từ một con số 0 là thách thức rất lớn đối với bất kỳ quốc gia nào. Di chuyển thủ đô hành chính tới một thành phố hoạt động hiệu quả hơn, xanh hơn, biến nó trở thành trung tâm của nghiên cứu, giáo dục và ngành công nghiệp – công nghệ cao là điều Hàn Quốc mong muốn và tin tưởng sẽ thành công trong tương lai gần. Và tất nhiên, một kế hoạch lớn như vậy đã vấp phải không ít trở ngại và những ý kiến phản đối. Một chuyên gia cho rằng, ở cấp độ lịch sử và biểu tượng, Seoul có nghĩa đen là thủ đô, nằm giữa bán đảo Triều Tiên và có thể là thủ đô của một Hàn Quốc thống nhất trong tương lai. Mọi người không muốn quay lưng với điều đó.